học phổ thông quốc gia. Chúng ta đi vào ví dụ số 1. Đây là đề đại học năm 2009. Ví dụ số 1. Chúng ta cùng đọc đề. Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kỳ dao động riêng thay đổi được. À, có bốn đáp án A, B, C, D từ 4pi căn NC1 đến 4pi căn NC2 vân vân và vân vân bốn đáp án ở trên slide của thầy đúng không ạ? Bài tập này, bài tập mang tính chất nhận biết khá là dễ. Không có gì khó khăn cả. Vậy thì nhớ cho thầy đó là gì ạ? Mạch dao động NC. Mạch dao động NC thì chúng ta có chu kỳ được tính bằng cái gì? Nhớ thầy nhá. Thứ nhất mà phải nhớ được T bằng 2pi căn NC. Đúng không ạ? F thì bằng 1 trên T, tức bằng 1 trên 2pi căn NC. Các em hãy thử hình dung như thế này là chu kỳ T nhìn vào đây tôi biết ngay tỉ thuận với căn N. Chu kỳ T tỉ thuận với căn C. Ở bài toán này là cuộn cảm của độ tự cảm N là không đổi. N không đổi, chỉ có C biến đổi từ C1 đến C2. Khi C biến đổi thì có nghĩa chu kỳ T cũng sẽ biến đổi. Biến đổi theo thì đã thuận mà như với căn bằng 2. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có ngay kết quả là gì ạ? à t sẽ nằm trong cái đoạn đó là gì đó là 2 pi căn của LC1 đến 2 pi căn của LC2 C tăng thì T cũng tăng tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của C mà được chưa như vậy ta biết ngay ví dụ số 1 này đó chính là đáp án B bỏ 2pi căn NC1 đến 2pi căn NC2 được chưa một câu mà tính chất nhận biết rất là dễ nhé